Bí kíp lột trắng làn da đen nhẻm trở nên trắng bóc bằng một túi sữa tươi. Trộn đều một túi sữa tươi không đường, cộng một lon bia rồi bôi lên da. Sau 15 phút bạn sẽ nhận được kết quả không tưởng đâu nhé. Sữa tươi không đường không chỉ là một loại thức uống bổ dưỡng được nhiều chị em yêu thích mà nó còn được biết đến với nhiều công dụng làm đẹp thần kỳ như tẩy tế bào da chết, dưỡng ẩm cho da. Hơn thế nữa là làm trắng da toàn thân vô cùng hiệu quả. Cũng chính vì sữa tươi chứa nhiều lợi ích như vậy mà không ít các hãng mỹ phẩm nổi tiếng sử dụng nó là thành phần chính trong các loại sữa rửa mặt, sữa tắm. Nguyên liệu cần có một túi sữa tươi không đường, một lon bia, bạn có thể dùng bất cứ loại bia nào bạn muốn, một thìa cà phê muối hạt nhỏ, một thìa cà phê nước cốt chanh tươi, bát và thìa. Cách làm Đổ 1 phần 2 túi sữa tươi không đường vào bát cùng 1 phần 2 lon bia với lượng muối và nước cốt chanh đã được chuẩn bị vào cùng.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 bạn hãy thoa hỗn hợp vừa làm lên toàn thân, rồi sử dụng các đầu ngón tay massage theo chiều lên xuống, giúp các mạch máu lưu thông để làn da dễ dàng hấp thụ các dưỡng chất từ nguyên liệu. Bước 3. Cứ massage đều như vậy từ 1 đến 3 phút, chú ý massage kỹ hơn để những vùng da sạm màu như khuỷu tay, đầu gối. Bước 4. Sau khoảng thời gian massage đó, bạn hãy lưu lại hỗn hợp trên da thêm 15 phút đến khi thấy chúng khô lại thành mảng thì bóc ra. Lúc nào bạn sẽ thấy những vết sạm trên da được kéo đi và bám trên miếng lột này ra ngoài đấy. Bước 5, cuối cùng bạn chỉ cần tắm sạch cơ thể bằng nước ấm và thoa kem dưỡng ẩm để kết thúc quá trình tắm trắng là xong. Cuối tuần bạn nên áp dụng công thức tắm trắng da toàn thân này từ 2 đến 3 lần vào buổi tối trước khi đi ngủ mà không lo da bị kích ứng hay mẩn ngứa đâu nhé. Ngay sau lần sử dụng đầu tiên, bạn sẽ cảm nhận được làn da trở nên mịn màng hơn, tông màu da cũng sáng hơn một cách rõ rệt. Chỉ cần kiên trì dùng khoảng 2 tuần, bạn sẽ có được làn da trắng bóc không tỉ vết vạn nghề mi đấy. Công dụng Trong bia có men bia, nhóm vitamin B và có rất nhiều chất có lợi khác. Vì thế, bia có tác dụng tích cực đến da, giúp làm ẩm và phục hồi da. Không những vậy, các loại vitamin và khoáng chất trong bia còn có tác dụng nuôi dưỡng làn da trắng sáng, mịn màng mà không lo bắt nắng trở lại. Nước cốt chanh có thể giúp bạn tắm trắng tại nhà một cách hiệu quả bởi trong nước cốt chanh chứa hàm lượng vitamin C rất dồi dào, từ đó giúp bạn chống lão hóa da, loại bỏ các hắc tố gây sạm da. Không những vậy, nước cốt chanh còn chứa một lượng axit tẩy trắng tự nhiên có tác dụng làm trắng da. Các hạt tinh thể muối vừa lấy sạch đi lớp tế bào da chết, vừa giúp kháng khuẩn mà còn chăm sóc làn da trắng sáng một cách hiệu quả. Chú ý nho nhỏ, nhỏ Song song với việc tắm trắng bằng hỗn hợp trên, bạn nên thoa kem chống nắng mỗi ngày, ăn nhiều hoa quả, uống đủ 2 lít nước, sinh hoạt điều độ và tránh thức khuya để làn da luôn khỏe mạnh cũng như tươi trẻ hơn. Hỗn hợp trên bạn cũng có thể làm trắng làn da mặt mà không lo kích ứng, chỉ cần bạn giảm liều lượng của các loại nguyên liệu sao cho đủ một lần sử dụng là được. Bạn vừa xem xong video bí kíp lột trắng làn da đen nhẻm trở nên trắng bóc bằng một túi sữa tươi. Băm nhỏ một mớ rau mùi rồi ngâm với giấm 15 phút lấy nước thoa, nám tàn nhang khắp mặt cũng một đi không trở lại. Rau mùi ngâm giấm chính là khắc tinh của nám tàn nhang mà phụ nữ nào cũng nên biết. Ngoài 25 tuổi, nám tàn nhang là những nỗi ám ảnh của phụ nữ. Sự thay đổi nội tiết tố kết hợp sự tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, tiêu cực tím là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng sắc tố melanin trên da. Khuyết điểm này hầu như không ảnh hưởng tới vấn đề sức khỏe nhưng lại khiến chị em cảm thấy tự ti vì mất thẩm mỹ, đặc biệt với những người sở hữu làn da trắng thì nám càng lộ rõ. Rau mùi là loại rau được dân gian áp dụng để trị nám tàn nhang từ xa xưa. Nhiều hàm lượng vitamin A, C dồi dào, rau mùi giúp kích thích làn da sản sinh collagen, giúp đẩy lùi các đốm nâu tàn nhang, đồng thời dưỡng da săn chắc mịn màng và ngăn ngừa viêm da hiệu quả. Kết hợp với dầm trắng sẽ giúp giảm sưng đỏ, phòng dục và dịu da nhanh chóng. Đó là lý do vì sao tinh dầu rau mùi được ứng dụng khá nhiều trong các ngành sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm. Nguyên liệu cần chuẩn bị: một mớ rau mùi, một chén giấm trắng, thực hiện. Sau mùi nhặt lấy những lá tươi xanh, bỏ đi lá úa, sập nát và phần rễ, rồi đem rửa thật sạch, sau đó cắt sau mùi thành từng khúc nhỏ. Cho rau mùi vào chai giấm trắng đã chuẩn bị, đậy nắp lại, lắc đều và ngâm chừng 20 phút rồi đem ra sử dụng. Cách dùng Vệ sinh da mặt sạch sẽ với nước ấm để lỗ chân lông giãn nở và loại bỏ hết bã nhờn, bụi bẩn đi. Sau đó nhúng bông tẩy trang vào chế nước rau mùi đã chuẩn bị và massage thật kỹ lên những vùng da bị nám tàn nhang. Cứ đắp ly lặp lại thao tác như vậy khoảng 2 đến 3 lần trong vòng 15 phút rồi rửa lại mặt với nước ấm là được. Các chị nám tàn nhang bằng rau mùi rất đơn giản phải không nào? Mỗi ngày bạn thực hiện 2 đến 3 lần, chỉ sau 3 ngày tình trạng nám tàn nhang sẽ được cải thiện rõ rệt. Với những người bị lám nâu lăm thì nên kiên trì một chút nhé, vì hỗn hợp không sử dụng hóa chất, hoàn toàn 100% từ thiên nhiên nên cần phải kiên trì để mang lại kết quả như ý. Rau mùi có mùi thơm đặc trưng lại được chứng minh tốt cho sức khỏe, hỗ trợ điều trị các bệnh như giảm cholesterol xấu, tim mạch. Do đó hãy tích cực ăn hoặc uống nước rau mùi để da luôn đẹp mịn màng và khỏe mạnh mỗi ngày nhé. Chúc các bạn thành công! Bạn vừa xem xong video, băm nhỏ một mớ rau mùi rồi ngâm với giấm 15 phút lấy nước thoa, nám tàn nhang khắp mặt cũng một đi không trở lại. Rau diếp cá, phương tuyết tuyệt vời trị nám và tàn nhang để loại bỏ khỏi tàn nhang và nám, bạn phải điều trị sâu ở bên trong bằng cách uống dầu diếp cá, đắp mặt nạ với hỗn hợp diếp cá vào củ cải hoặc diếp cá vào mật ong. Nói đến diếp cá, người ta sẽ nghĩ ngay đến một loại rau xanh, có thể dùng ăn sống cùng các loại rau xanh khác hay xay nước dài để uống. Mùi thơm của nó khá đặc trưng và khi ăn sẽ giúp cải thiện được sức khỏe một cách tốt hơn, điều trị được bệnh trĩ, nóng trong người, các bệnh ngoài da. Với các bác sĩ chuyên khoa thì sau khi nghiên cứu rau diếp cá, họ đã đưa ra kết luận rằng loại rau này có thể làm mặt nạ để điều trị nám và tàn nhang. Bạn không tin ư? Vậy thì hãy tìm cho mình lời giải đáp qua chia sẻ dưới đây của chúng tôi nhé. Thực ra nám và tàn nhang là hai vấn đề thường xuyên gặp ở các chị em phụ nữ, đặc biệt là những ai có làn da trắng. Trong khi đó rau diếp cá lại chứa thành phần rất nhiều chất tự nhiên cùng với vitamin có khả năng ngăn ngừa hoạt động của sắc tố melanin, thủ phạm hàng đầu trong việc hình thành gây nên các sắc tố màu sẫm nằm ở dưới da. Cách chữa trị căn bệnh này bằng rau diếp cá như sau. Cách 1. Điều trị nám da từ sâu bên trong bằng rau diếp cá. Vốn dĩ nám tàn nhang đều được xuất hiện ở sâu bên trong các lớp biểu bì. Nếu như bạn dùng những phương pháp tác động ở bên ngoài thì sẽ rất khó để lùi được nó. Phương pháp điều trị nám và tàn nhang sâu bên trong với rau diếp cá là bạn hãy ép nó thành miếng nước rồi uống. Mỗi ngày chỉ cần một nhúm nhỏ rửa sạch rồi xay nguyên chất để uống. Nếu không bạn có thể bỏ thêm chút đá và đường vào cũng được. Uống nó vào mỗi sáng và mỗi tối, trung bình một ngày là 300ml. Như vậy, nám và tàn nhang chắc chắn sẽ nhanh bị đẩy lùi. Cách 2. Kết hợp rau diếp cá cùng củ cải trị nám và tàn nhang. Để thực hiện phương pháp này thì bạn cần chuẩn bị rau diếp cá tươi và một nửa củ cải trắng, rồi sau đó thực hiện theo các bước đúng theo quy trình. Đầu tiên bạn phải rửa các nguyên liệu này cho thật sạch. Củ cải cắt miếng nhỏ rồi bỏ vào cối xay chung với rau, sau đó đổ ra bát. Rửa mặt với nước lạnh, lau khô, rồi bôi hỗn hợp này lên vị trí nào bị tàn nhang. Chừng khoảng nửa tiếng sau khi chúng bị khô, thì bạn chỉ việc rửa lại với nước sạch. Mặc dù diếp cá không có hiệu quả ngay như các loại mỹ phẩm, thuốc trị nám tàn nhang hiện nay, nhưng nó khá an toàn và chỉ cần bạn kiên trì trong vài tuần thì sẽ mang lại hiệu quả không thể ngờ được. Cách 3. Cách dùng rau diếp cá kết hợp với mật ong trị nám Ngoài rau diếp cá tươi thì cách này bạn còn phải chuẩn bị thêm hai thìa mật ong. Rửa sạch rau rồi xay cho thật nhuyễn với nước lọc. Đem trộn cùng hai muỗng mật ong rồi bôi lên vùng da bị nám, đồi mồi. Chỉ cần bạn kết hợp nó với việc massage da theo chiều kim đồng hồ trong vòng 20 phút thì chắc chắn vài ngày sau vết nám này sẽ biến khỏi hoàn toàn và không hẹn ngày trở lại. Đây được coi là một trong những phương pháp điều trị nám và tán nhang bằng tự nhiên hiệu quả nhất. Bạn vừa xem xong video Rau diếp cá, phương thuốc tuyệt vời trị nám và tàn nhang Tẩy nhanh các vết nám tàn nhang chỉ với rau diếp cá Bạn đã từng nghe ai đó nói đến cách trị tàn nhang bằng rau diếp cá hiệu quả Nhưng lại nghi ngờ về kết quả và chưa thực hiện Tin tôi đi, tẩy nhanh các vết nám tàn nhang chỉ với rau diếp cá và một số nguyên liệu dễ kiếm khác là điều hoàn toàn có thể Nhắc đến rau diếp cá, nhiều người nghĩ ngay đến loại rau ăn kèm trong các món ăn, giúp khử mùi và gia tăng sự hấp dẫn. Có thêm diếp cá người ta khó có thể quên đi hương vị của món ăn khi mùi vị của loại rau này khó trộn lẫn vào đâu được. Bạn cũng có thể chưa biết, rau diếp cá còn được coi là thảo dược thiên nhiên, chữa được rất nhiều bệnh như bệnh trĩ, táo bón, chữa viêm họng, trị ho, chữa bệnh ngoài da. Không chỉ có thế, chúng còn lấn sân sang cả lĩnh vực làm đẹp. Nổi tiếng với công dụng chữa tản nhang, nám da hiệu quả mà không cần tốn kém quá nhiều chi phí. Chia sẻ 3 cách trị nám tàn nhang bằng rau diếp cá đơn giản. 1. Dùng rau diếp cá và mật ong. Chuẩn bị: một nắm rau diếp cá, hai thìa mật ong nguyên chất. Cách tiến hành: Rau diếp cá bạn đem ngâm rửa sạch với nước muối loãng, rồi đem xay nát và ép lấy nước. Tiếp đó, cho mật ong vào và khuấy đều. Sau khi đã loại bỏ sạch bụi bẩn trên da, bạn bôi dung dịch này lên vùng da bị nám, tàn nhang, kết hợp massage nhẹ nhàng để tăng hiệu quả. Khoảng 15 phút sau rửa lại bằng nước ấm thật sạch. 2. Dùng rau diếp cá và củ cải trắng. Chuẩn bị: một nắm rau diếp cá, 1/2 củ cải trắng. Cách tiến hành: Rau diếp cá bạn cũng sơ chế sạch như trên, củ cải rửa sạch cắt miếng nhỏ, sau đó cho chung cả hai nguyên liệu đem xay nhuyễn và chắt lấy nước bỏ bã. Tương tự, bạn vệ sinh da sạch sẽ rồi thoa kem trị nám tàn nhang từ thiên nhiên này lên. Đợi đến khi mặt nạ khô, bạn rửa sạch da với nước mát. 3. Dùng rau diếp cá và cà rốt Chuẩn bị một nắm rau diếp cá, 1 phần 2 củ cà rốt Cách tiến hành Rau diếp cá bạn cũng rửa sạch và xay nhuyễn lấy nước Cà rốt rửa sạch rồi ép lấy nước Trộn nước ép cà rốt và nước ép rau diếp cá theo tỷ lệ 2, 1 Rửa mặt sạch bằng nước ấm và lau khô nhẹ nhàng. Sau đó thoa một lớp mỏng hỗn hợp trị nám tàn nhang này lên vùng da cần điều trị. Thư giãn khoảng 15 đến 20 phút rồi rửa sạch da. Ngoài việc đều đặn đắp mặt nạ trị nám tàn nhang bằng rau diếp cá thì để nhanh chóng đạt được kết quả như ý, bạn nên kết hợp uống nước ép rau diếp cá. Mỗi ngày hai lần vào sáng và tối, bạn uống khoảng 150ml nước ép rau diếp cá mỗi lần sẽ giúp tăng cường đào thải các khắc sắc tố và cả các chất độc trong cơ thể. Không chỉ có thể loại bỏ nám, tàn nhang mà còn giúp cơ thể và làn da khỏe mạnh hơn. Chúc chị em sớm lấy lại sự tự tin với làn da sạch khỏe. Bạn vừa xem xong video tẩy nhanh các vết nám, tàn nhang chỉ với rau diếp cá. Chia sẻ cách chữa nám da mặt bằng cây lô hội tại nhà. Cây nha đam hay lô hội được biết đến từ rất lâu về công dụng làm đẹp, Loại cây này được áp dụng rất nhiều trong công nghệ làm đẹp. Thế nhưng, hôm nay chúng ta không nói đến các công nghệ hay phương thuốc được chiết xuất từ cây nha đam mà là từ thiên nhiên. Hãy cùng nhau tìm hiểu cách chữa nám da mặt bằng cây lô hội nhé. Nha đam lô hội có những tinh chất gì? Nha đam còn có nhiều tên gọi khác như lô hội, long tu. Thân cây lô hội chứa một lượng nước lớn, bao gồm các chất dinh dưỡng như A, C, E, B1 cùng nhiều khoáng chất như canxi, natri, kẽm. Cách chữa nám bằng nha đam thực hiện như thế nào? Bước 1. Chuẩn bị 1 đến 2 lá cây nha đam. Bước 2. Gọt bỏ vỏ nha đam, lấy gel bên trong của nha đam. Bước 3. Đắp chất gel đó lên vùng da mặt, massage nhẹ nhàng trong 30 phút, sau đó rửa lại với nước ấm. Thực hiện hàng ngày để có kết quả tốt nhất. Bên cạnh việc chữa nám da mặt, bằng cây lô hội, các bạn nên có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, làm việc khoa học, lành mạnh bởi tác động bên ngoài ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển của nám da. Có thể bạn chưa biết về công dụng chữa nám da mặt bằng cây lô hội, trị mụn bằng nha đam, trị rụng tóc và phục hồi mái tóc hư tổn, dưỡng ẩm cho da. Ngoài tác dụng trị nám, nha đam hay lô hội còn có những công dụng tuyệt vời khác. Thu nhỏ lỗ chân lông, làm răng trắng tự nhiên,